thực tế, đo, cân, khối lượng tường xây gạch đỏ và gạch p PEZO. Để thuận lợi, cân, đo, trong quá trình thực nghiệm, chúng tôi tạo ra các mẫu tường xây nhỏ, đã hoàn thiện. Tường gạch p PEZO, không cần chát, tường xây gạch đỏ chát hoàn thiện phẳng hai mặt. Diện tích tất cả các mẫu tường đều bằng nhau, chiều dày các mẫu tường theo định hình của từng loại. Trước màn hình là hai mẫu tường đã hoàn thiện, gạch P, EZO nhồi đầy mạch vữa, tường gạch đỏ chát phẳng hai mặt. Tường xây gạch đỏ có hai chiều dày điển hình, 110 mm dùng ngăn phòng và 220 mm dùng cho tường bao quanh nhà. Tường xây gạch V, EZO có 6 chiều dày điển hình, 90, 115, 140, 165, 190 và 240 mm. Chúng ta hãy xem qua một số kích thước điển hình của một số mẫu tường xây, gạch đỏ và gạch p EZO. Diện tích các mẫu tường đều bằng nhau và bằng dài 0,5m nhân chiều cao 0,25m bằng 0,5 1, 2, 5 mét vuông. Như vậy diện tích 8 mẫu tương đương 1 mét vuông. Gạch đỏ thì đã rõ cách xây dựng, chúng ta có thể xem lại hình ảnh thi công, mẫu tường gạch V, EZO. Thi công, bảo quản mẫu tường xây trong nhà xưởng và được bảo dưỡng tốt, thời gian thi công mẫu hoàn thành đến lúc thực nghiệm là 30 ngày. Các mẫu tự khô theo điều kiện hoàn toàn tự nhiên, Trước lúc thực nghiệm, một tuần không tưới nước, để các mẫu tường tự khô. Để tính khối lượng cho một mét vuông tường xây các loại, chúng tôi tiến hành cân từng mẫu tường và ghi vào sổ, lưu cẩn thận. Chúng ta cùng xem lại các hình ảnh, đo kiểm tra lại kích thước mẫu tường các loại, một số hình ảnh về cân, khối lượng mẫu tường các loại. Sau khi nhập số liệu vào bảng tính, ta có kết quả khối lượng trên 1 mét vuông như trước màn hình. Từ bảng tính, ta có biểu đồ khối lượng tường các loại trên 1 mét vuông. Gạch đỏ vừa nặng, lại cách âm, cách nhiệt, chống thấm kém, và ta đã có gạch V, EZO thay thế. Các giải pháp thay thế tường gạch truyền thống bằng tường bê tông rỗng v, VEZO. Xin nhắc lại, các kích thước điển hình của các loại tường như sau. Tường xây gạch đỏ, tường bao 220, tường ngăn 110. Cá biệt có thể lớn hơn 220. Tường xây gạch V, EZO. Tường bao 140, 165, 190 và 240. Tường ngăn 90, 115, 140, 165, cá biệt có thể dùng 190, 240. Các chuyên gia khuyên rằng có thể thay thế tường xây gạch đỏ bằng gạch công nghệ cao VEZO sẽ có nhiều lợi ích mang lại cho chủ đầu tư, đơn vị sử dụng cũng như nhà thầu xây dựng. Thưa các bạn, trước màn hình là biểu đồ khối lượng, giải pháp thay thế tường gạch đỏ bằng gạch VEZO, trường hợp 1 tay tường gạch đỏ 220 bằng tường gạch V, EZO 140 thì khối lượng giảm được 258 kg trên mét vuông tương đương giảm 62,02%. Tức cờ Vezo bằng 37,98 gạch đỏ. Trường hợp 2, thay tường gạch đỏ 220 bằng gạch cờ Vezo 165 thì khối lượng giảm được 240 kg trên mét vuông tương đương giảm 57,69% khối lượng gạch cờ vê dầu bằng 42,31% gạch đỏ Trường hợp thứ ba, thay tường gạch đỏ 220 bằng gạch cờ vê rồ 190 thì khối lượng giảm được 218 kg trên mét vuông, tương đương giảm 52,4%. Khối lượng GV dầu bằng 47,6% gạch đỏ. Trường hợp thứ tư, thay tường gạch đỏ 220 bằng gạch GV Vezo 240 thì khối lượng giảm được 177 kg trên mét vuông, tương đương giảm 0,5%. 42,55%. Khối lượng GV dầu bằng 57,45% gạch đỏ. Trường hợp thứ 5, thay tường gạch đỏ 110 bằng gạch GV dầu 90 thì khối lượng giảm được 112 kg trên mét vuông, tương đương giảm 48,28% khối lượng GV dầu bằng 51,72% gạch đỏ. Trường hợp thứ 6, thay tường gạch đỏ 110 bằng gạch GV dầu 115 thì khối lượng giảm được 94 kg trên mét vuông, tương đương giảm 40,52%. Khối lượng GV dầu bằng 59,48% gạch đỏ Trường hợp thứ 7, thay tường gạch đỏ 110 bằng gạch cờ Vezo 140 thì khối lượng giảm được 74 kg trên mét vuông, tương đương giảm 31,9%. Khối lượng GV rồ bằng 61,8% gạch đỏ. Trường hợp thứ 8, thay tường gạch đỏ 110 bằng gạch GV rồ 165 thì khối lượng giảm được 56 kg trên mét vuông, tương đương giảm 24,14%. Khối lượng GV dầu bằng 75,86% gạch đỏ. Căn cứ khả năng chịu lực và ưu điểm gạch GV dầu, chuyên gia khuyến cáo Khuyến cáo thứ nhất, đối với tường bao công trình, chuyên gia khuyến cáo thay thế tường gạch đỏ 220 cho các trường hợp sau. Trường hợp đảm bảo vừa kinh tế, kỹ thuật và chất lượng, chọn tường gạch cờ Vezo 140 hoặc có thể chọn cao hơn là 165. Trường hợp yêu cầu đặc biệt, cao cấp, chọn tường gạch cờ Vezo 190. hoặc có thể chọn cao hơn là 240. Khuyến cáo thứ hai, đối với tường ngăn bên trong công trình. Chuyên gia khuyến cáo thay thế tường gạch đỏ 110 cho các trường hợp sau. Trường hợp đảm bảo vừa kinh tế, kỹ thuật và chất lượng, chọn tường gạch cờ Vezo 90 hoặc có thể chọn cao hơn là 115. Trường hợp, yêu cầu chất lượng và cao cấp, chọn tường gạch tờ Vezo 140. Hoặc có thể chọn cao hơn là 165. Đối với một số trường hợp, nhu cầu đặc biệt, chọn tường gạch cờ Vezo 190. Hoặc có thể chọn cao hơn là 240. Thưa các bạn, chúng ta vừa theo dõi, thực tế đo, cân khối lượng các loại tường gạch đỏ và gạch cờ Vezo. Các trường hợp quy đổi, thay thế, tường gạch đỏ bằng cờ Vezo và các khuyến cáo của chuyên gia xây dựng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc các bạn thành công!